tháng Bính Thìn, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đào Các giờ hoàng đào trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỳ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ, ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng, thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỵ tuổi, tân hợi, quý hợi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục, dung với hợi, hình thân, hại dần,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 khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, sau ngũ phú, tốt mọi việc, sau âm đức, tốt mọi việc, sau minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. sau sáu trong ngày gồm có sau kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sau hoàng vu, sáu mọi việc, sau nhân cách, sáu đối với việc giá thú, khởi tạo, sau lôi công, sáu đối với việc sửa sang nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Tý hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Với kinh nghiệm phong phú và khả năng đánh giá vấn đề chuẩn xác, bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết khó khăn hiện tại. Những điều mà bạn thể hiện được trong công việc chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ cho người làm lãnh đạo. Nếu đã cố gắng suốt thời gian qua, bạn hoàn toàn có thể tìm thời điểm thích hợp để đề xuất tăng lương, tăng thưởng. Thủy khắc hỏa, tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không được yên bình. Bạn cảm thấy những hy sinh của mình cho gia đình là uổng phí vì không được nửa kia trân trọng. Có lúc bạn muốn kết thúc tất cả mọi chuyện để được yên. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, khẳng định được vị thế của mình với lãnh đạo. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên đề xuất tăng lương, tăng thưởng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ,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 người tuổi Sửu dễ dàng gặp được quý nhân trong ngày hôm nay, giúp bản mệnh có thể gặt hái được những thu nhập khá ổn thỏa về đường tài lộc. May mắn tới một cách bất ngờ, bản mệnh nhờ thế không cần phải lo lắng về tiền bạc mà vẫn chẳng lo túng thiếu. Tuy nhiên, tiểu nhân thiên quan đang rình rập để tìm cách hãm hại con giáp này, khiến cho vận trình của những chú trâu bị sa sút bất ngờ. Công việc đang yên đang lành bỗng xảy ra sự cố, khiến cho bản mệnh khó bề xoay sở ổn thỏa được trong thời gian ngắn. Bù lại, có hỏa sinh thổ, vận trình tình cảm của bản mệnh đang tăng tiến không ngừng. Bạn và người ấy tìm được tiếng nói chung, đôi trái tim cùng chung nhịp đập, nhiều điều không thể biến thành có thể. Hạnh phúc ngập tràn, xóa tan những nỗi buồn lo trong công việc của bản mệnh. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, được quý nhân nâng đỡ kiếm tiền thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không cần phải lo lắng về tiền bạc mà vẫn chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa,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 ngày 29 tháng 4 năm 2023 của tuổi dần. Vận trình ngày mới, gặp tương hình ám hại, người tuổi dần kiêu ngạo, thường tự coi mình là nhất. Bạn cho rằng ý kiến của người khác là thiếu chính xác, sự giúp đỡ của người khác chỉ làm vướng chân vướng tay mình. Bạn có biết rằng chính những quan điểm sai lầm đó sẽ là nguyên nhân khiến bạn đưa ra những quyết định chủ quan, võ đoán, thiếu chính xác hay không? Có một điều bạn cần phải thừa nhận là mình vẫn còn rất nhiều điều chưa nắm rõ, xung quanh vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn mình. Mộc sinh hỏa, may mắn người thân luôn ở bên bạn, bất kể bạn gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống. Hãy buông bỏ tính sĩ diện của mình để nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Có thể mọi người sẽ chỉ cho bạn hướng đi mới để khắc phục khó khăn. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, không nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, dễ vướng phải khó khăn không tìm ra cách giải quyết,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 như vậy thì tình cảm mới phát triển lâu dài, ổn định. Tỷ kiên xuất hiện lại khiến người tuổi mão trở nên kiên định với những quyết định trong công việc. Bạn không còn bị ảnh hưởng bởi lời bàn lùi của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hãy duy trì lòng quyết tâm của mình đến cùng nhé. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, có thái độ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm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 hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai nhé. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng khăng khít. Dù có gặp phải khó khăn nào đi nữa, hai người cũng sẽ ở bên nhau, cổ vũ nhau cùng vượt qua. Người ấy cũng tiếp thêm cho bạn nhiều sự dũng cảm và nghị lực sống. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội trước mắt,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 ngày 29 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tỵ. Trong ngày gặp thương quan cản trở, người tuổi Tỵ cần hạ cái tôi của mình xuống và hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, đặc biệt là người làm lãnh đạo. Bạn chớ nên cố tình chọc giận đối phương, bởi việc đó chỉ đem lại tác động tiêu cực cho sự nghiệp tương lai của bạn. Với người có chức có quyền, bạn cũng không nên dùng quyền thế của mình để chèn ép cấp dưới, bắt cấp dưới và mọi người xung quanh phải nghe theo ý kiến chủ quan riêng của mình bản mệnh cần tìm cách để khiến mọi người khâm phục, chủ động nghe theo chứ không phải là bắt ép người khác. May mắn, trên phương diện tình cảm có hỏa sinh thổ, người độc thân nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Nếu thấy trái tim mình đã rung động, bạn không nên tiếp tục che giấu nữa mà hãy cho đôi bên một cơ hội được hiểu thêm về nhau. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, mâu thuẫn ý kiến với cấp trên của mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ,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 bạn nhận ra ai là người xứng đáng để mình trao gửi niềm tin, nhờ thế mà quá trình hợp tác trôi chảy, đôi bên đều hài lòng và tin tưởng vào nhau. Trong ngày có hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ,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 Ngày này, các kế hoạch đầu tư tài chính, tốt nhất bản mệnh tuổi mùi cũng không nên tiến hành để hạn chế xui xẻo do hung thần thiên quan gây ra. Bạn nên chuyển sang một ngày khác thay vì khăng khăng thực hiện trong ngày này. Ngày hỏa sinh thổ, bạn may mắn có người nhà luôn ủng hộ cho mọi quyết định của mình. Hãy tâm sự những chuyện khiến mình khó chịu với người nhà, chắc chắn bản mệnh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và nhận được lời khuyên hữu ích. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim,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 công việc của bạn lại càng tiến triển thuận lợi hơn nhiều do bạn dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Bạn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bạn. Nếu gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá thất vọng, mà hãy coi đó là bài học cho mình. Hỏa khắc kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày, do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim,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 bạn nên hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh và chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, con giáp này cũng nên quan sát vấn đề trên nhiều góc độ khác nhau, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình. Suy nghĩ theo một hướng khác, có thể bạn sẽ nhận thấy mọi chuyện không còn quá hóc búa như ban đầu nữa. Hỏa khắc kim, người độc thân cần tìm cách để tháo gỡ những nút thắt tình cảm trong lòng mình thì mới mong thanh thản. Có nhiều chuyện tưởng chừng sẽ chôn vùi cùng với thời gian, nhưng nếu bạn chưa hoàn toàn buông bỏ thì chẳng cách nào quên được. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, hãy tập trung hơn cho công việc của mình. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, không nên giữ những quan điểm cũ kỹ. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, hãy quên đi những chuyện không vui. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim,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 bản mệnh không nề hà khó khăn mà sẵn sàng làm những việc tưởng chừng không thể, chinh phục những đỉnh cao mới và giành lấy cho mình những thành công mà ai nấy đều phải nể phục. Có thể nói, con giáp này đang tỏ rõ lợi thế của mình trong công việc hôm nay. Bạn cống hiến hết mình, có trách nhiệm với công việc, thế nên được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm đâu phải chuyện gì khó hiểu. Chẳng những công việc suôn sẻ, mà chuyện tình cảm của mệnh chủ cũng rất thuận buồm xuôi gió nhờ hỏa sinh thổ. Những ai độc thân nhận ra vận đào hoa nở rộ, nhiều người để ý, theo đuổi. Thế nhưng bạn chớ vội vàng chọn lựa ai đó chỉ vì đang cô đơn, vẫn cần thời gian để cả hai hiểu nhau hơn. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, vận trình công việc khá thuận lợi, nhiều đột phá. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, không nề hà khó khăn, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, biết cách tỏ rõ lợi thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim,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 của tuổi hợi. Xem tử vi ngày mới của người tuổi hợi cho thấy, do phải chịu ảnh hưởng tiêu cực của cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, khiến tâm lý của bản mệnh trở nên bi quan, tiêu cực, dù chỉ gặp phải một rắc rối nho nhỏ cũng khiến bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc, thậm chí là than thân trách phận. Nếu cứ tiếp tục thế này, công việc của bạn sẽ mãi giang dở. Nếu có gì khúc mắc, bạn nên trao đổi với mọi người chứ không nên giữ trong lòng rồi oán trách mọi thứ như vậy có thể quá trình trao đổi sẽ giúp bạn có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề gặp phải. Ngược lại, trên phương diện tình cảm có kim sinh thủy, người ấy có thể xuất hiện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của bạn. Bạn mới chỉ gặp đối phương lần đầu mà tưởng chừng quen biết đã lâu, tình cảm đôi bên tiến triển nhanh chóng. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển không được thuận lợi. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, không nên giữ những suy nghĩ bi quan, tiêu cực